Chiếc lá cuối cùng Tác giả O. Henry Tại một quận nhỏ nằm về hướng Tây công trường Washington Đường xá chạy rối loạn, quanh co, chồng chéo nhau tạo thành nhiều khu nhỏ Thường được gọi là những cái ổ Những cái ổ này công lượng, hình thù thật kỳ dị Một con đường cứ tự cắt mình ra một hoặc hai lần có chàng nghệ sĩ phát ngôn rằng đường xá như vậy cũng có cái lợi của nó. Giả sử như có một tên đòi nợ đến thu tiền cọ, tiền sơn của các thân chủ họa sĩ ở đây, lòng vòng qua những con đường như vậy cuối cùng chỉ để tìm thấy chính mình với hai bàn tay không. Vì vậy mà các nghệ sĩ tìm đến, lang thang trong cái làng cổ Greenwich để tìm thuê những căn nhà có những chiếc cổng xây theo kiểu hà Lan, từ thế kỷ thứ 18. Cửa sổ quay về hướng Bắc với giá thuê thật rẻ. Rồi họ mang vào một vài cái thùng chậu bằng thiết, vài cái dẻ mòn lĩnh kiếm được ở đại lộ thứ sáu. Và cứ như vậy, cái làng cổ mặc nhiên trở thành một khu họa sĩ. Su và Johnson có một xưởng vẽ ở lầu trên cùng của một căn nhà gạch ba tầng thấp lè tè. Zonsi là tên gọi ở nhà của Jana, một người từ Maine, một người từ California. Họ gặp nhau tại quán cơm bình dân trên đường số 8, cùng yêu thích hội họa, cùng mê món rau diếp trộn. Tường đắc đến nỗi cột tay áo mướn chung với nhau một xưởng vẽ. Đó là hồi tháng 5. Tháng 11, một gã khách lạ chưa hề được thấy mặt lạnh lẽo mà các bác sĩ gọi là gã viêm phổi, rình rập đến khu họa sĩ, thỉnh thoảng vươn những ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào ai đó. Khắp mạng đông, kẻ hủy diệt ấy hùng dũng bước đi, quật ngã hàng chục nạn nhân. Nhưng khi qua những biệt khu đầy rêu và những con phố hẹp lằn ngoằn, bàn chân gã bước đi dè dặt. Gã viêm phổi không phải là một chính nhân quân tử một phụ nữ mảnh mai, máu kiệt dần bởi những cơn gió Tây miền California, khó có thể là đối thủ chính đáng của gã đần có nắm đấm đỏ, thở dốc, già nua kia. Nhưng gã vẫn quật ngã Johnsi. Cô nằm, hầu như không động đậy trên chiếc giường sắt sơn của mình, nhìn qua những ô kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lan lên bức tường trống trơn của ngôi nhà gạch đối diện. Sáng nọ, Ông bác sĩ có đôi mày rậm, đốm bạc gọi Su ra hành lang. Ta có thể nói cơ hội sống của cô ấy chỉ còn lại một phần mười. Ông nói khi lắc nhiệt kế để Thủy Ngân hạ xuống. Nhưng cái phần đó còn phụ thuộc vào việc cô ấy có muốn sống nữa hay không. Cái kiểu con người cứ sắp hàng bên cạnh ông chủ nhà hòm như thế thì thuốc men cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô bạn bé nhỏ của cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bình phục nữa Cô ấy có điều gì vướng mắc trong đầu không? Bạn ấy bạn ấy mong ước có một ngày vẽ được vịnh Naples. Su đáp, vẽ ư? hừ, cô ấy không có điều gì đáng để bận tâm gấp bội lần hơn ư? Một chàng trai chẳng hạn. Một chàng trai à? Su nói, cao giọng như thể tiếng đàn chợt buông dây. Một người đàn ông thì tốt ư? Nhưng không, thưa bác sĩ, không có chuyện đó đâu. À, vậy ra chỉ tại yếu thôi. Bác sĩ nói, tôi sẽ cố hết sức chữa chạy bằng tất cả vốn liếng y học của mình. Nhưng một khi bệnh nhân bắt đầu tính xem có bao nhiêu xe dự tang lễ của mình thì tôi phải trừ đi 50% công hiệu cứu chữa của thuốc men. Nếu cô có thể giúp cho cô ấy hỏi về những mốt mới của mùa đông tay áo chẳng hạn, thì tôi chắc trong 10 phần cô ấy đã khá lên hai thay vì một như bây giờ. Sau khi bác sĩ ra về, Su vào phòng làm việc, khóc ướt đẫm cả chiếc khăn nhật. Rồi cô bình tĩnh mang bản vẽ vào phòng John C, miệng huyết sáo một điệu nhạc ra. John C nằm, quay mặt về phía cửa sổ, tấm chăn trên người hầu như không gợn vết nhăn nào. Su ngừng huyết sáo bởi tưởng bạn đã ngủ. Cô dựng bản vẽ và bắt đầu vẽ bức minh họa cho câu chuyện tạp chí bằng bút sắt. Những họa sĩ trẻ phải lát con đường đến nghệ thuật bằng các bức tranh minh họa cho những truyện trên tạp chí do các cây bút trẻ đã lát xuống để đến với văn học. Khi Su đang vẽ phát chiếc quần dài cưỡi ngựa trang nhã và chiếc kính một mắt cho nhân vật chính của truyện, anh chàng cao bồi Idaho thì cô nghe có tiếng thì thầm lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô bước vội đến bên giường. Mắt Son Si mở to, cô đang nhìn ra cửa sổ và đếm, đếm lùi lại. 12, cô đếm ngừng một lát. 11, rồi 10, 9, rồi gần như cùng một lúc 8 và 7. Su lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm cái gì ở ngoài đó. Trong tầm mắt chỉ có một cái sân trơ trụi, ảm đạm và bức tường trống trơn của ngôi nhà gạch cách chừng 6 mét. Một dây trường xuân già, rất già, gốc cong queo và mục nát, leo đến giữa bức tường gạch. Hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã bứt lá của nó ra khỏi thân cho đến lúc chỉ còn trơ đám cành cây gần trụi hết lá bám vào những viên gạch nẻ sức. Cái gì vậy hả bạn? Su hỏi. Sáo. Sonsi nói như thể là tiếng thì thào. Giờ thì chúng rụng nhanh hơn. Ba hôm trước phải gần cả trăm. Nó làm đầu mình vắt đau lên khi đếm. Nhưng bây giờ thì dễ rồi. Một chiếc nữa đã đi, giờ chỉ còn năm. Năm cái gì hả? Nói cho su đi biết đi những chiếc lá trên cây trường xuân khi chiếc cuối cùng rơi chắc mình cũng ra đi mình biết điều đó đã ba ngày nay bác sĩ không nói gì với bạn sao ồ mình không nghe những chuyện nhảm nhí như vậy đâu sù trách với vẻ ân cần quả quyết mấy chiếc lá trường xuân già đó thì có liên quan gì đến việc bạn bình phục kia tại bạn quá yêu các dây leo ấy Thế đó, bạn hư quá, đừng có nói dại nữa. À, sáng nay bác sĩ bảo mình rằng cơ hội bình phục nhanh của bạn là... Để mình nhớ chính xác lời ông ấy. Ông ấy nói cơ hội chiếm đến 9 phần 10. À, đấy là cơ hội gần chắc chắn như khi chúng ta đi ô tô hay đi bộ vượt qua một tòa nhà mới ở New York. Bây giờ hãy cố ăn tí cháo và để Suri quay lại với bức vẽ có thế thì bạn ấy mới có thể bán cho người biên tập rồi mua rượu vang vọt cho cô bé ốm yếu của bạn và lường lợn cho cái bụng háo ăn của bạn ấy. Bạn không cần mua rượu vang nữa đâu. Johnson nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc nữa rơi rồi. Không, mình không ăn cháo, mình không muốn ăn cháo tí nào. Chỉ còn bốn chiếc lá mình muốn xem chiếc cuối cùng rụng trước khi trời tối, rồi mình cũng sẽ đi theo. Bạn son si yêu quý ơi! sự cuối người xuống nói. Bạn có hứa với mình là sẽ nhắm mắt và không nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi mình làm xong việc không? Mình phải nộp mấy bức này vào ngày mai. Mình cần ánh sáng, nếu không thì mình đã buông rèm xuống. Bạn không thể vẽ ở phòng khác sao? Jonsi hờ hững hỏi Mình thích ở đây, bên bạn Su đáp Hơn nữa mình không muốn bạn cứ dán mắt vào những chiếc lá trường xuân ngớ ngẩn ấy Khi nào bạn xong thì báo ngay cho mình nhé Jonsi nói Nhắm mắt lại và nằm im Tái nhợt như một pho tượng đổ Bởi vì mình Mình muốn xem chiếc lá cuối cùng rồi Mình mệt mỏi vì chờ đợi mình rã rời vì suy nghĩ Mình muốn tháo tung mọi thứ ràng buộc và dông buồm lướt đi Lướt đi tựa như một trong những chiếc lá mòn mỏi đáng thương kia Hãy cố ngủ đi Su nói Mình phải mời ông lão Batman lên làm mẫu bức người thợ mỏ già khắc khổ Mình sẽ đi một chốc thôi Đừng cố di chuyển cho đến khi mình quay lại Ông lão Bergman là họa sĩ sống ở tầng trệt bên dưới nhà họ. Lão đã ngoài 60, có bộ râu xoăn như bức tượng Moses của Michelangelo. Lượng như tóc từ đầu của thần Sati xuống thân hình một con quỷ nhỏ. Bergman không thành công trong nghệ thuật. Đã 40 năm múa bút mà lão chưa hề chạm tới được gấu áo nữ thần của mình. Lão luôn ấp ủ ý định vẽ một kiệt tác nhưng vẫn chưa bắt đầu. Suốt nhiều năm nay, lão chẳng vẽ được gì ngoại trừ thỉnh thoảng làm mấy bài quảng cáo hay chào hàng. Lão kiếm được ít tiền bằng cách ngồi mẫu cho mấy nghệ sĩ trẻ trong khu họa sĩ ấy. Những người không đủ tiền thuê người mẫu chuyên nghiệp. Lão uống gin quá độ, nhưng vẫn nói về kiệt tác sách vẽ của mình. Đối với nhiều người thì lão là một lão già nhỏ con mà gân lắm, thường mạt sát thầm tệ cái tánh quỷ mị yếu đuối của người khác và lão tự coi mình như một người dẫn dắt, bảo vệ đặc biệt cho hai cô họa sĩ trẻ trong cái xưởng vẽ trên lầu. Su tìm thấy lão bẹt man nồng nặc mùi rượu dâu nặng trong cái hang mờ tối của lão bên dưới. Trong góc phòng, một tấm vải trống căng sẵn trên giá vẫn đợi suốt 25 năm nay chờ nét vẽ đầu tiên của bức kiệt tác Cô kể cho lão nghe ý nghĩ lạ lùng của Jonesy và cái cách bạn ấy thật sự đuối đi, sắp lìa tung như một chiếc lá bay xa khi sự níu giữ mỏng manh của bạn ấy với thế giới này ngày một yếu hơn. Lão bẹt man, đôi mắt đỏ ngấn lệ, oan oan biểu lộ sự khinh thường và công kích của mình trước chuyện tưởng tượng ngu ngốc như thế. Chà! Yeah. Trên thế gian này còn có người ngốc đến độ muốn chết vì những chiếc lá lìa xa cái dây leo vớ vẩn kia ư. Ta chưa bao giờ nghe chuyện nào như thế cả. Không, ta sẽ không ngồi làm mẫu lão già đần độn khắc khổ ù lì của cô đâu. Sao cô lại để cái chuyện ngu ngốc ấy chui vào óc của cô ta? Ôi, tội nghiệp thay cho Jonesy bé bỏng. Bạn ấy ốm yếu lắm, Su nói và sốt đã làm cho đầu bạn ấy đâm bệnh hoạn, đầy rẫy những ý tưởng hoang đường. Thôi được, bác Bẹt Ma nà, nếu bác không ngồi mẫu cho cháu thì cũng chẳng sao, nhưng cháu nghĩ là bác là một lão già cục cằn, bà Hoa lỡm khởm. Cô đúng là đồ đàn bà. Lão Bẹt Ma hét to, ai bảo ta không ngồi máu? Đi nào, ta đi cùng cô. Ta đã nói suốt nửa tiếng đồng hồ rằng ta sẽ làm mẫu rồi cơ mà Lạy Chúa, đây không phải là nơi để một người tử tế như cô Johnson nằm dưỡng bệnh Hôm nào đó ta sẽ vẽ kiệt tác Và tất cả chúng ta sẽ từ giả chốn này Lạy Chúa, đúng đấy Johnson đang ngủ khi hai người lên gác Su kéo rèm xuống che kính cửa sổ rồi ra hiệu cho lão Bergman sang phòng bên ở đấy, họ lo lắng nhìn ra cửa sổ về phía cây trường xuân. Rồi hai người im lặng nhìn nhau một lát. Một cơn mưa lạnh dai dẳng lẫn với tuyết đang rơi. Vận chiếc sơ mi xanh cũ, Bẹt man ngồi trên cái ấm lật ấp giả làm hòn đá trong tư thế người thợ mỏ khắc khổ. Sáng hôm sau, Su thức giấc sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ. Cô bắt gặp đôi mắt mở to Vô cảm của John Si nhìn chân chân vào tấm rèm xanh nơi cửa sổ. Kéo hộ nó lên đi, mình muốn nhìn. Cô thì thào dục, xù miễn cưỡng nghe lời. Nhưng, kìa, sau một đêm mưa quật, gió mạnh lòng lòng không ngớt. Trên bức tường gạch kia chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương vào vách. Đấy là chiếc lá cuối cùng vẫn xanh thẳm nơi gần cuốn lá, nhưng quanh rìa đã ngã màu vàng sẫm và hư hoại. Chiếc lá vẫn chải bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng 6 mét. Đấy là chiếc lá cuối cùng, Johnsi nói. Mình tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi. Mình nghe tiếng gió, hôm nay chắc nó sẽ rơi. Và lúc ấy mình cũng sẽ chết. Bạn yêu quý Su nói Mặt hốc hát cúi xuống gối Nếu bạn không nghĩ về bản thân Thì hãy nghĩ đến mình Mình biết làm gì bây giờ Nhưng Johnsi không trả lời Trên cõi đời này Cái cô độc nhất là một linh hồn Đang chuẩn bị sẵn sàng để đi xa Trên hành trình bí ẩn của nó Ý nghĩ đó dường như chế ngự cô mạnh hơn khi từng tí sợi dây ràng buộc cô với tình bạn với thế gian này đang trùng ra. Ngày trôi qua và ngay đến khi trong ánh hoàng hôn họ vẫn còn thấy chiếc lá trường xuân cô đơn bám chặt lấy thân cây tựa trên bờ vách. Và rồi khi bóng đêm tràn đến gió bắt lại lồng lên trong lúc mưa vẫn nặng hạt quật vào cửa sổ rơi xuống từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan. Lúc trời vừa hửng sáng, Sonsi tàn nhẫn yêu cầu kéo rèm lên. Chiếc lá trường xuân vẫn còn đó. Sonsi nằm nhìn nó hồi lâu. Lát sau, cô gọi nhẹ Su đang nấu cháo gà cho cô trên cái bếp ga. Mình đúng là đồ tệ thật Su đi à. Sonsi nói. Cái điều đã khiến chiếc lá cuối cùng kia nằm đấy đã cho mình thấy mình là kẻ nhẫn tâm như thế nào. Muốn chết là tội lỗi Bây giờ bạn cho mình xin tí cháo Ít sữa Có pha tí rượu vang Và Khoan đã Đưa cho mình chiếc gương tay Rồi sắp mấy cái gối quanh mình Mình sẽ ngồi dậy xem bạn nấu Một giờ sau cô nói Sudi à Hôm nào đó Mình hy vọng sẽ vẽ vịnh Naples Buổi chiều bác sĩ đến khi ông về, Sưu kiếm cớ để theo ra hành lang. Có triển vọng tốt. Bác sĩ vừa nói vừa cầm lấy bàn tay gầy guộc và run rẩy của Su. Ráng chăm sóc thì cô ấy sẽ khỏi. Bây giờ tôi phải đi thăm một bệnh nhân khác dưới lầu tên là Bergman. Nghe nói cũng là một nghệ sĩ, cũng bị viêm phổi. Ông ta đã già yếu, thành ra bị nặng lắm không có hy vọng gì. Nhưng hôm nay sẽ đưa ông ta vào bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn. Hôm sau, bác sĩ bảo Su Cô ấy đã qua cơn nguy rồi, cô đã thắng. Giờ chỉ cần ăn uống và tịnh dưỡng là đủ. Chiều hôm ấy, Su đến bên Son Si, đang nằm bình thản trên giường bệnh, đang lại chiếc khăn len quàng cổ màu xanh. Su ôm lấy bạn, rồi ôm cả những chiếc gối, tần mần, tẩn mẫn. Mình có chuyện này muốn nói với bạn, trục bạch à. Su nói, Bác Bạch Man đã mất trong bệnh viện ngày hôm nay vì bị viêm phổi. Bác chỉ bệnh có hai ngày. Hôm đầu tiên, người ta tìm thấy bác nằm trong phòng, có vẻ đau đớn lắm giày dép, quần áo bác ướt sũng và lạnh như đá. Họ không tưởng tượng được ra bác ấy đã đi đâu, làm gì trong một đêm mưa gió khủng khiếp như vậy. Rồi họ tìm thấy chiếc đèn lồng hãy còn sáng và cái thang đã bị kéo khỏi chỗ của nó. Mấy chiếc bút lông vương vãi và một bảng pha màu với vàng xanh hòa lẫn. Và nhìn ra cửa sổ kia đi dân si chỗ chiếc lá trường xuân cuối cùng ấy bạn không ngạc nhiên là tại sao nó chẳng hề rung rinh hay di chuyển khi gió thổi ư bạn thân thương ơi đấy là kiệt tác của bác bẹt ma bác đã vẽ nó ở đó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rơi xuống Kết thúc câu chuyện đã khiến cho cả người trong cuộc lẫn độc giả phải bất ngờ. Chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây thường xuân kia hóa ra là một tác phẩm tài hoa cuối cùng của một người nghệ sĩ lão làng. Vì sự sống của một cô gái, ông đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để mang lại cho cô chút niềm tin vào cuộc sống. Người họa sĩ già với mong ước cả một đời được vẽ nên một kiệt tác và cuối cùng điều đó cũng trở thành hiện thực tác phẩm của ông chân thật và sống động đến không ngờ không chỉ vậy nó đã cứu rỗi tâm hồn của một cô gái trẻ đang đưa tay về thần chết không một ai biết điều này cho đến khi ông ra đi Bergman quả thật không chỉ là một người họa sĩ tài năng mà còn là một người nghệ sĩ chân chính với tâm hồn cao cả đã ngã xuống vì nghệ thuật đã hy sinh vì sự sống và hạnh phúc của con người